đây là kênh của mình mọi lời do mình làm cũng ít người xem lắm nằm dọn này mình mới ít ra clip mỗi cái video hôm qua mình mới ra này à, mấy hôm ra clip còn lại đấy để mà vẫn vẫn ra nhá đó, đây lần trước thì mấy hôm ra một clip này đấy tám hôm sau mới ra đấy hai tháng sau ở như là video của mình ít người xem là mình không muốn đầu tư quá nhiều vào video này quá xem đâu thì mình muốn thông báo với các bạn luôn là mình mới tạo được một cái Discord mới cái Discord trên máy tính cũng như là review tiktok thì bây giờ Bây giờ nhá Đây Đi có đây Thì mình đã có một Cái ạc mới Thì bây giờ bây giờ Đi ấy một tí nhá mm -mm -mm. mình sẽ không tạo nổ nữa này bây giờ nhá tí mình sẽ vào kênh thằng phong này mình uh, kiểu là lấy cái video của nó vào phần video ấy có đây cái link discord ấy mình vào để mình vào cái nhóm của nó mình cũng quên mất là mình quên để cái Ok mọi người Ai mình quên bật nhạc hết Mình bật cái nhạc đi hết thế họ để luôn cả cái link của kênh mình bên dưới này đây, là link kênh mình nhá ok chưa đây là group trên facebook à, bây giờ mình sẽ

Vậy là mình sẽ dừng để các bạn biết chết Ok các bạn ơi, vậy là mình đã vào được cái nhóm của Tòng Phong rồi à, Mình còn một cái nhóm nữa cơ Đó ờ, chính là Fight Team Thì Fight Team là một cái nhóm Nhóm tay chơi những thành viên ấy Bây giờ mình sẽ tìm được cái nhóm này nhé Team tem đây, đi enter mình sẽ kết bạn với thằng phong à cái lò đó thằng phong mà lò mới mất lít nha mọi người nên là nó sẽ có thể là nó sẽ không on trên này được Mày nó mất lích mà Nghe nói nó bảo nó mất lích không trước Mất phải không Nhưng mà nhỏ quá nha à. Mình nhớ trước mình có mời vào nhóm fight team ấy mọi người Trên này mình có mời mà mà Bây giờ mình sẽ tìm về đấy nhá nhắn tin nhiều quá trôi tin nhắn của mình rồi mọi người à, chờ mình tí mình sẽ dừng qua đoạn này để mình tìm cái uh, chỗ mà mình mời mời vào file team đó. ok mọi người ơi thì mời nhau tin để chơi cái nhóm này thôi ờ, clip của mình cũng dài thì clip mình đây là kết thúc nếu các bạn thì hay các anh cho mình một like xem một subscribe mọi người bye